Khuyết điểm là ngoan ngoãn, lễ phép Sao kỳ vậy? Ủa ủa sao khuyết điểm mà ngoan ngoãn lễ phép là sao kỳ vậy? Nói nhầm Nói lộn đó không? Nói lộn chứ ai Trời mà ơi. Tao rung quá tao nói lộn Nói lộn hả? Ai tự nhiên mà khuyết điểm là ờ, là ngoan ngoãn lễ phép Như vậy khuyết điểm là hút thuốc phải không? Dạ. không hút thuốc không Em không hút thuốc không Giờ giờ tới khuyết điểm Khuyết điểm Lại nói lộn <laughs> Thoải mái thế nào? Khuyết điểm là gì? Khuyết, khuyết điểm của em là chăm lo cho bản thân Trùng quá Trời ơi, nó toàn là khuyết điểm độc đáo không à Rồi gì nữa? Gì nữa nào, khuyết điểm là gì nữa, bình tĩnh nào Khuyết, khuyết điểm của em là không chơi bời Khuyết điểm không chơi bời Rồi gì nữa? Trời ơi Giờ hỏi lần nữa nè, khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em là không thuốc Em không hút thuốc ừ. Ừ. và xin kính, kính chào quý vị khán giả trong cuộc trường quay Chào chú Mai Quyền Sinh Linh, chào chị Ngọc Lan Em tự giới thiệu em tên là Đỗ Văn Lịch, quê quán em Bắc Giang Hiện tại đang sinh sống và làm việc cùng gia đình tại Bình Dương Em làm công ty thực phẩm à, ở Bình Dương Làm gì? Công việc của em hiện tại là làm trong nhà máy ngâm gạo, xay phở À, tức ngâm à, cái cái cái khâu mà ngâm gạo, xay phở ha Xay à. Về kỹ thuật ngâm gạo, xay phở này ha Mời nhà gái lời đầu tiên thì em xin gửi chào tới anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan à, Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Bảo Đan Năm nay em 29 tuổi Mình ở đâu em hả? À, em thì hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh à, Nhà thì ở quận Thủ Đức Còn hiện tại thì em đang làm việc ở quận Tư Vậy Bình Dương xuống Thủ Đức à, gần đúng không uh, Lịch? Cũng gần Rồi à, ưu điểm khuyết điểm của Lịch là gì? À, ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc còn à, khuyết điểm là ngoan ngoãn lễ phép sao kỳ vậy ủa ủa sao khuyết điểm mà ngoan ngoãn lễ phép là sao kỳ vậy nói nhầm nói lộn phải không nói lộn chứ ai Trời mà tao rung quá tao nói lộn nói lộn hả ai tự nhiên mà khuyết điểm là ờ, là ngoan ngoãn <laughs> lễ phép như vậy khuyết điểm là hút thuốc phải không à, không hút thuốc không em không hút thuốc không. giờ giờ tới khuyết điểm khuyết điểm là hay nói lộn thoải mái hết nào khuyết điểm là gì khuyết khuyết điểm của em là chăm lo cho bản thân trùng quá trời ơi nó toàn là khuyết điểm độc đáo không ạ. À? rồi gì nữa gì nữa nào khuyết điểm là gì nữa bình tĩnh nào khuyết khuyết điểm của em là không chơi bời khuyết điểm không chơi bời rồi gì nữa trời ơi giờ hỏi lần nữa nè khuyết điểm của em là gì khuyết điểm của em là hút thuốc à? em không hút thuốc ừ. trời ơi là trời em biết hát không em có bạn hát cầu cho nó thoải mái rồi, để bình tĩnh được rồi em hát bài à, là gì quên không cần nhớ tên luôn hát luôn chiều bàn làng soi bóng lác một chiếc thuyền lan vội vã trở về sông lam dài xanh như ngọc vội vội đem buồn tái tê rồi bạn gái chia sẻ về ưu điểm khuyết điểm của mình nè đối với em thì ưu điểm ấy có trách nhiệm với cuộc sống khá là độc lập tự tin khuyết điểm thì nhiều lúc ấy cảm giác như là mình nguyên tắc quá với chính cuộc sống của mình đó ưu điểm khuyết điểm ta rõ ràng rành mạch nhau dạ đường tình duyên mình sao nè lịch em à, đường tình duyên trải qua một mối tình kéo dài à, một năm rưỡi à, hai người tìm hiểu nhau không hợp nhau rồi cái tuổi tác nó không hợp nên em tuổi gì em tuổi thân còn người kia là tuổi hổ tình trường mình sao cưng hoành tráng không khá hoành tráng á chị <laughs> em thì trải qua bốn mối tình nhiều bốn à mối tình gần đây nhất thì em ờ, chia tay được khoảng nửa năm tại vì thực ra thì bạn ấy cũng nói thật là trẻ hơn em có thể là cách cách suy nghĩ nó không có hợp nhau lắm nên là chia tay chào cô gái dạ em chào anh mối thứ nhất bao lâu mối thứ nhất là hai năm mối thứ hai mối thứ hai là một năm mối thứ ba là 6 tháng mối thứ tư hai năm vậy là cũng sáu bảy năm yêu nhau thì rất nhiều kinh nghiệm ha mình có biết lý do sao mình chia tay nhiều mối tình quá không cái đường tình duyên của em nó khá là lận đận cũng có thể là tại vì em cái tính của em là di chuyển khá là nhiều ví dụ quê là miền bắc thì sau đó em lại chuyển vào nam sinh sống thì lúc đó là bắt buộc phải chia tay ừ. rồi ví dụ tiếp theo nữa thì lần thứ ba thì người đó thì cũng là quê bác luôn ừ. và làm việc ở đây và sau đó thì lại chuyển về miền bắc và có định hướng định cư ngoài đó luôn đó cho nên cũng bắt buộc phải chia tay <laughs> sao hôm nay có di chuyển đâu nữa không <laughs> chắc là không ừ nếu gì di chuyển thôi khỏi gặp luôn mở rào gì luôn em à, muốn một một à, người chồng lý tưởng như thế nào người chồng lý tưởng đối với em thì chắc là đủ chín chắn và trưởng thành ừ. có sự chia sẻ họ phải cùng một cái hướng đi với em kiểu như có thể cùng lắng nghe và chia sẻ rồi anh đã chia sẻ được nhưng đôi khi anh chia sẻ nhầm hay quên với hay nhầm đó em đôi khi anh nói là ưu điểm của anh là không thương em mà ngược lại phải không ạ à, hay là khuyết điểm của anh là quá thương em thí dụ vậy ha em muốn người yêu lý tưởng thế nào diễn tả xem có giống cô gái bên kia không em quan trọng người ấy hiền lành ngoan ngoãn lễ phép không có gia trưởng gái đâu có gia trưởng không okay. có có người con gái sao gia trưởng được kệ con chưa có đi ừ rồi gì nữa em không thích người con gái đó giả dối lắm ừ. ừ thích con gái tóc dài tóc ngắn tóc dài tóc ngắn đều được ạ màu gì màu đen hoặc là màu hơi vàng vàng xíu rồi được hết nay lịch đi với ai lịch Hôm nay em đi cùng mấy ba em Con chào chú ạ à. Tôi ờ, chào anh, anh Quyền Linh và chị ờ, Ngọc Lan Trước tiên là hai cháu là phải thông cảm cho nhau Tôi là cha của cháu Lịch đây thì cũng không phải là hiền Mà cũng không phải là ghê Thế nhưng mà nói về gái thì nó rát còn những như tôi là tôi cưới mấy năm trước rồi tôi giao cho con con cứ đầu tiên thì nó bảo cứ bảo từ từ Thế đến đến bây giờ là cũng sắp xỉ 30 tuổi tôi ở đây tôi nhìn ấy, là về phần cháu gái đây con người chân chắn và cũng có học lịch ý, thì nó cũng có nó cũng học cao trai gái thì thì, thì kém thế còn rượu bia nếu bia thì được cỡ độ hơn non rượu thì không đụng thuốc thì từ nhỏ là không hút trước tiên là thôi là cứ hai cháu là cứ vậy cho nhau một cơ hội à rồi cảm ơn chú cảm ơn chú rất nhiều ạ à. bây giờ chúng ta cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé mở rào mở rào bắt đầu đi lịch em chào anh đến chương trình này mình có món quà tặng bạn dạ anh Kim em cảm ơn em cũng ờ, <laughs> cảm ơn quà nhỏ muốn gửi tặng anh ừ, cảm ơn dạ lần đầu tiên gặp nhau các bạn cảm nhận thế nào Thế bạn cũng hiền <laughs> em em đi thấy em cũng hiền dạ em thấy anh sao ờ <laughs> chung là em không biết là ngoài cuộc sống thì sao nhưng chắc là lên chương trình có vẻ hơi run dạ trả lời chưa đúng trọng điểm lắm thôi dạ đúng em thì hiện tại em đang làm công việc gì ạ À, hiện tại thì em đang làm nhân sự cho một công ty nước ngoài ở quận tư ạ. Anh thì làm công ty thực phẩm Ascook thì nhân viên kỹ thuật vận hành máy móc. À. Cũng ngâm gạo mới xay gạo, dạ. chạy phở hủ tiếu mới bún. Người Bình Dương, người ở Thủ Đức đó. Nên đây cũng là một cơ hội thì anh em mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Nếu mà muốn hẹn hò thì chỉ có thứ bảy, chủ nhật cuối tuần thì anh em mình mới gặp được nhau không thì lúc nào em rảnh thì anh lại đến thôi em rảnh với anh tuấn em đùa thôi quen biết và tìm hiểu nhau thì có lẽ là từ 6 tháng đến một năm thì mình mới có thể là hiểu hết về đối phương á anh cũng đồng ý quan điểm của em rồi bây giờ lịch à, tiến tới nắm tay đan nhé chúng ta nói về cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với cô gái đối diện nha mình cảm nhận thế nào về cô gái đó nói đi thế em thì cũng sẽ dễ thương dạ dễ thương anh thấy thích người đối diện không rồi em cũng à, đến đây chương trình thì em muốn tặng em một bài tình thương phu thê là người anh yêu yêu rất nhiều hứa với anh đi hết cả cuộc đời đời tình nghĩa phu thê đến hết đời tình vẫn như xưa cảm ơn em đã thương anh thanh xuân này chỉ dành cho em em xin hết đang hát lại bài gì tặng cho dịch đi lặng yên nghe con tim với bao nhiêu nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng ngay phút giây này <laughs> Dễ thương quá Rồi, được rồi các bạn Đã hỏi ý kiến nhau, đã hiểu nhau một chút gì đó Cũng khá lâu rồi Chúng ta chỉ quyết định sau 3 tiếng đến Một Một Hai Ba Hết thời gian sao vậy Đan sao em ờ em cũng không biết diễn tả nó chính xác làm sao nhưng mà em cảm giác là anh ấy chưa thực sự phù hợp với em đây là một người con trai có thể đủ bản lĩnh để che chở cho em đã đủ sức mạnh che chở cho em vấn đề cậu hơi nhút nhát dạ. trước một người phụ nữ thôi dạ. chỉ thiếu một chút mạnh mẽ nữa thôi đúng không tiếc quá tiếc tiếc luôn rất tiếc thôi thế này chúng ta là bạn với nhau đi dạ. à, cũng gần nhau mà nè cố gắng lịch dạ. xuống Thủ Đức chơi dạ. nha dạ. kiên trì vào dạ. thôi thì Lan hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau cơ hội ở phía dưới sân khấu ừ. dạ. ha Ơi xin điện thoại nha hai đứa nói chuyện với nhau nha dạ. em nghĩ là sau chương trình mình vẫn có thể làm bạn mà cho nên là vẫn sẽ còn cơ hội cho nên là cố gắng lên kiên trì dạ. lên xin chào anh Quyền Linh Xin chào chị Hồng Vân Chào em Xin chào bạn nữ bên kia Tất cả các bạn trong trường quay Em tên là Nguyễn Đăng Nam Năm nay em 25 tuổi Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai Em làm giáo viên tiểu học thì Tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ à. Năm nay em 23 tuổi ạ à. Trước đây thì em à, đi sang Nhật 3 năm Và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình à, bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á Để mình làm một cái ngành gì đó Thêm về tiếng Nhật tới, dạ. À, tới Nhật, đi phiên dịch chẳng hạn ví dạ, dụ đúng, đúng không? Dạ Bây giờ em đang ở đâu? Giờ dạ, hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ à. Ở quận mấy em? Dạ quận 12 Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ à. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai Đồng Nai vâng. Là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không em huyện Ninh Trạch Ôi sắp tới là có cầu rồi khỏe rồi Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Em là người biết lắng nghe Khá là tâm lý Ngoài ra em biết làm việc nhà Em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ Thì đó đặc thù nghề nghiệp của em ừ. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm Như là em rất là thích ngủ Em có thể ngủ cả ngày ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều thể ngủ được Ngày thứ hai nữa chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút ngày mai không có làm gì có thể nhiều lúc em lười quá em mệt ờ, em không có tắm luôn ngoài ra cũng nhiều lắm em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra ngoài đàn gái con em Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ à. Cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát dễ thích nghi giống như là ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết thích nghi dạ. được liền dạ. Ừ. <clears throat> rồi à, nhược điểm của em là có lẽ là khó gần ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần và cũng hơi lười cũng giống như bạn trai vậy đó là lâu lâu có lúc xiên có lúc lười rồi có có có thèm ngủ giống như bạn không à, khi mà em làm ở bên nhật á thời gian của em em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng tại vì em làm đêm quá nhiều á cho ờ. nên là em phải ngủ lại bù lại khuyết điểm của em ờ, chắc là thù dai chắc là thù dai ừ. ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và ừ, không quên được không dạ. quên được dạ đúng, đúng rồi cái thù dai nó mệt lắm <laughs> anh trai được tình duyên em thế nào từ trước giờ em có hai mối tình một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước mối tình nó mấy năm dạ hơn một năm anh ạ hơn năm rồi mối tình sau là, là mấy năm dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi như vậy ừ. thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không dạ đúng rồi. Ừ. còn em em thì ờ, có mấy mối tình rồi dòng đời cũng đưa đẩy em ế tới giờ ế tới giờ <laughs> là dạ, sao tại vì em khó tính á vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào dạ vâng bây dạ. giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào dạ cái gu của em là cái người mà có cái cái mặt á hơi baby cute nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu cao hơn em là được tại vì em, em cũng cao, cao bao nhiêu em cao có một m năm mốt bạn kia cao kêu hơn mắt mét năm năm là được rồi ngon đây năm sáu luôn <laughs> bạn gái chào anh dễ thương quá dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em khùng khùng giống em để vui vui nhà vui cửa khùng khùng hả dạ khùng khùng, giống bạn này cũng à. lầy đó cái kiểu dạ. lầy á tức là thù dai em lầy lầy khùng khùng chút á à, em tưởng thù dai nữa thì thôi <laughs> nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á chứ đừng nhây quá rồi à, dạ. vậy ha dạ cái điều gì em không thích ở bạn trai hút thuốc hút thuốc à, bạn bên đó có hút thuốc có không? không em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc nhưng mà em bỏ mới được được nửa năm thôi rồi bỏ rồi đúng không còn gì nữa không ừ, gia trưởng có gia, gia trưởng không trai dạ còn một chút thôi ạ à, em thích cái cái cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á ủa giờ đàn ông không có minh, minh lịch sự hả ít à, tại vì em ở dưới quê á nên, nên là cũng có một số người nói ủa em giờ dưới quê ta cũng lịch sự văn minh lắm <laughs> ở quê là ở đâu dạ ở đồng tháp đồng tháp là chỗ huyện nào dạ ta, tam nông Trời, tam nông hả ngay tràm chim rồi đó hả dạ đúng rồi đúng rồi à rồi yêu cầu đàn gái là vậy đó giờ em muốn à, người yêu của em thế nào em thông báo cho chị vân biết coi thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi nếu gặp em thích thì em sẽ thích ờ, vậy thì cũng được có nghĩa là em không ừ. cần thiết là phải cao bao nhiêu mắt phải to mũi phải cao hay này kia nọ đúng không nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao chính ra vậy thì khó đó bởi vì những người ta ra điều kiện đôi khi nó dễ còn cái người mà thôi miễn mà nhìn mờ, được là được ừ. à nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được thôi dạ. bây giờ á là cứ để cho các bạn gặp nhau đúng xem cảm xúc tới đâu đúng không em đi với ai vậy em trai dạ ở đây thì em có đi với anh chị với cả em và một số anh chị trong trường rồi xin mời đại diện đàn trai Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên à, cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên à, đồng nghiệp chung với à, em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói, thì lần đầu tiên ấn tượng của em về à, cô gái là hiền lành cũng có khiếu hài hước đây cũng thể là một người à, con gái à, biết quan tâm đến gia đình rồi cảm ơn em em gái đi với ai vậy em đi với dạ, em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ à. à, xin uh, lời nói đầu tiên thì con xin được phép uh, gửi lời chào đến uh, mc huyền linh và mc hồng dân qua những lời nãy giờ của uh, cháu bên đây trình bày theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được à, gương mặt thì cũng sáng sủa thích à, cũng rất thích bên cái ngành giáo viên và cũng xin được à, nói à, thêm với bên à, à, em trai bên đây nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày thì cái tính nó cũng hơi à, khó hơi kỹ tính hai đứa à, mà có à, thí dụ sự hài hòa với nhau à, gặp gỡ nhau trong à, buổi trường quay hôm nay hãy cho nhau một cơ hội cảm ơn, à, cảm ơn thằng trai bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha rồi hai trẻ sẽ quyết định mở rào Đó. Dạ, chào em thì tới đây còn có món quà thì tặng em dạ em cảm ơn ạ à. À, em cũng gửi lên món quà em rồi, ờ, cảm anh cảm ơn đó. À, dạ, ngồi em mở quà đi à dạ cái bình nước ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước bình nước này có màu xanh màu xanh nghĩa hy vọng thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng hành với em thật lâu cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều như thế này <laughs> rồi chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào thì cũng đúng gu em à, cũng baby cũng cute <laughs> thực sự mà nói mà uh, ai mà nói anh baby cute thì anh cũng không thích lắm vì uh, nếu cách năm bài năm thì được Ừ, nhưng mà, nhưng giờ... mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute ừ. rồi có nhiều lắm em cảm ơn dạ em cảm ơn thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ thương à, lúc này thì em có bảo á là em không còn thích con trai hút thuốc dạ. thì anh cũng nói thật luôn thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đố đòi anh có hút thuốc thì anh mới bỏ được hơn nửa năm lần đấy thôi nhưng mà anh biết rằng á nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc á thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong phải hơn 2 năm trở lên thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa rồi vậy sẽ cố gắng nhìn này anh em có thể giống như là mẫu hình tượng lý tưởng của em không à, về à, em nói về ngoại hình trước nha thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em à, về tính cách thì um, hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á cho nên em chưa hiểu rõ về anh dạ anh cho em hỏi nha lúc nãy anh bảo là anh ở đồng nai á nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền bắc á à, thực ra anh là quê gốc của anh hà tĩnh nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở, ở đắk lắc dạ thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào à, thì trước khi gặp em á thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi mà gặp em đúng là nó còn à, <laughs> hồi hộp hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào yêu xa hả thực ra anh cũng rất là yêu xa nhưng mà quan điểm của yêu xa đối với là biết tin tưởng nhau cái đó cái kiên quyết cái thứ hai là biết chia sẻ và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á là đa phần phải đến từ con trai trước cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước à, nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gay gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á thì anh cũng giống như bố anh thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em thì tại vì tính em cũng cái kiểu ừ, hơi hơi khó cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng thế anh hỏi này chẳng hạn như bây giờ nhá ví dụ anh với em cãi nhau rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra ồ mình sai mất rồi thế lúc đó em có cãi nữa hay không không tới lúc đó khi em đã nói rồi khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và à. em chấp nhận rồi em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh còn anh thì ở dưới Đồng Nai thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào hàng tuần á, thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi thôi cặp này trẻ trung quá giao lưu bằng văn nghệ đi văn hóa văn nghệ đi người 25 người 23 đi em có biết hát tiếng nhật không dạ biết biết thì đâu đâu em hát em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi em làm thì mọi người làm theo em nha tại vì cái bài đó cũng dễ thương á thì đó bây giờ có đối tượng kế bên kìa làm theo làm đi. đi hai người cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn đó cả trường quay làm với mọi em đi hỗ trợ Trời em đó nhé. chị ngồi đây chị làm luôn nè 幸せなら手を叩こう幸せなら手を叩こう幸せなら態度で示そうよほらみんなで手を叩こう幸せなら足ならそう幸せなら足ならそう幸せなら態度で示そうよほらみんなで足ならそう dạ rồi em xin hết ạ nội dung nó là gì vậy cái chữ siawase có nghĩa là hạnh phúc hạnh phúc thì ờ, tay cũng hạnh phúc chân cũng hạnh phúc nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa nói như à. nếu như ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, dạ đúng cái rồi cơ quan cơ thể dạ. ta đều hạnh phúc cả dạ. rồi hết thời gian đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình ba 2 1 Hết thời gian Như vậy là cô gái không bấm Dạ Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa Dạ không sao rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, à, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia ạ. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ. À. Em uh, quê ở Bắc Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. À. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm dạ. nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì à, em 29 tuổi, còn thực tế thì em à, là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia, hàng gào. Mình tên là Đặng Hải Đảo Mình 33 tuổi Tên dữ ta Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt Đảo làm nghề gì? À, em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ Tháp 10 đẹp nhất phong sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bắc Hồ À Hai bạn ờ, hỏi coi ờ, gần nhau không? Em ở Dĩ An còn anh ở đâu anh? Anh ở ờ, Hưng An em ạ thuận an à, cũng gần rồi vậy là được rồi ha hẹn hò dạ. cũng dễ rồi ờ, ưu điểm dạ. khuyết điểm của em là gì ngân chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu thì cũng biết nấu ăn công việc gia đình thì cũng ờ, biết dạ. làm hết khuyết điểm thì ờ, em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó bạn trai ưu điểm khuyết điểm của em là gì đảo ơi dạ ưu điểm của em là có tính tự lập yêu thích thể thao âm nhạc và đọc sách thể thao thì em thích nhất là bóng đá còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình còn à, đọc sách thì em thích đọc lịch, lịch sử Việt Nam lịch sử thế giới sách đôi môi và sách các Conan nữa <laughs> trời, trời ơi hay quá trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu hát thử à, đoạn nghe coi à, đảo Mùa xuân này anh sẽ cưới em Lũ bàn xa chắc không kịp mời Đường chim trời đây đó bốn phương Đưa đầu non giữa điên vượt suối Nhớ mấy trời rồi mình đưa tin Rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình em xin hết à. rồi dễ thương bây giờ mình vô tới à, tình trường đi trong à, tình yêu thì em à, yêu và đã từng kết hôn à dạ em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em rồi mình kết hôn được bao lâu thời gian cũng không có nhiều chị khi bọn em bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa rồi em có em bé luôn à. đây um, kinh tế thì ờ, cũng chưa có được tốt lắm bé của em thì ờ, bé trai hay bé gái à? bé gái á bé gái anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á bây giờ là dạ. chia tay được bao lâu rồi uh, chia tay uh, được à, ba bốn năm rồi ba bốn năm rồi yeah. Dạ. là bây giờ có còn liên lạc còn dính líu gì không giấy tờ là xong xuôi hết chưa dạ xong xuôi hết từ lâu rồi chị à dạ. bây giờ con gái là ở với em con gái thì ở với em anh ấy theo vẫn còn uh, có chu cấp không là có chu cấp theo quy định của tòa à. rồi con gái bao nhiêu tuổi rồi em dạ con em được 5 tuổi rồi anh à, hôm nay mình đi có đem con theo không dạ có à bé gái ngồi dưới đó dạ, hả bé gái à, năm tuổi rồi dễ thương dạ. quá ha còn em tình trường thế nào em có hai mối tình trong đó mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá tức là kết hôn rồi kết hôn. luôn nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu cũng đã 7 năm rồi mình có dạ. cháu nào chưa em chưa chị ạ à. chưa à, có lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình à, nguyên nhân thì à, có lẽ là vợ em quá áp đặt cô ấy cũng thay đổi có mối tình khác nên à. bọn em chia tay như là duyên nợ không biết như thế nào nha nhưng có duyên đó hai người cùng chung cảnh ngộ đó bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha em à, gái em à, Dạ. muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên Về ngoại hình thì bình thường ờ, thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi à, em muốn một người đàn ông phải ờ, trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân nói chung mình đã gãy đổ một lần là mình cũng không đòi hỏi gì dạ, nhiều dạ, đúng rồi. chỉ cần yêu thương mình và là dạ, yêu thương rồi. cả con mình dạ, nữa chăm sóc cho mình là đủ ha dạ, đúng rồi rồi à, bạn trai bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào về à, ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng mét năm trở lên có mái tóc dài gương mặt phúc hậu không cần xinh đẹp như thế kiều đâu nhưng cũng đừng có tệ như thế nở là được và tính cách thì à, siêng năng thật thà tốt bụng có tinh thần cầu tiến có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được rồi bây giờ ờ, công việc của em là ổn định rồi đúng không em em trai dạ ổn định ạ khi em nghe câu chuyện của bên bạn ờ, bạn gái ờ, cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không không em nghĩ uh, mỗi người đều có một hoàn cảnh một uh, quá khứ ừ. quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai vậy uh, mình định lập nghiệp ở đâu em định lập nghiệp và sống lâu dài ở bình dương à? bình dương nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa nếu được là cưới liền cưới liền à, hiện tại là em đang sống với ai mình đã... sống của mình à. à mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa đang ở à, trọ em vẫn còn ở trọ em nhắm là em có thể ờ, thương con của vợ mình như con mình không nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi chị thì chị thấy cũng được đó để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha em chào anh chào em gái dạ dễ thương yeah. Dạ người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận đúng là như vậy rất là dễ thương con gái ôi sao buồn vậy con <laughs> đang nhìn con kỹ chữ hả? bên đó đó con ngủ hả à, cái công việc của em ổn định không em dạ em là giáo viên mầm non thì đang là giáo viên ờ, của nhà nước nên là ừ. ổn định hy vọng rằng nếu mà ờ, hai người kết hợp với nhau phát triển kinh tế gia đình yêu thương nhau là được rồi ha dạ. quan trọng là lo cho ờ, cô con gái kìa vâng đúng rồi anh rồi đàn trai quá chịu rồi vậy là vui rồi ha được bây giờ mình giao lưu với người thân đi mình hỏi thêm ý kiến hôm nay ừ. thì em gái đi với ai dạ à, hôm nay em đến đây với à, anh trai con gái với à, cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp nữa. à rồi dạ. bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè à cho cô hiệu trưởng trước đi ạ dạ dạ người chào cô ạ à. em xin chào anh Quỳnh Linh chào cô em xin chào chị Cát Tường cũng xin nói nè ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này xong xuôi là sẽ đi về hưu mà cũng may lắm hôm nay 53 tuổi rồi còn có hai năm mà còn tới ba cô lận mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm coi như là em trai bên này thì à, nói chung là nhìn qua cái à, phong cách bề ngoài thì thấy là cũng là à, thật thà chân chất xin ý kiến của anh trai ạ à. em cũng chẳng muốn à, nói gì nhiều chỉ nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á nói chung là sống tốt và trung thực biết lo cho gia đình và rồi. Vâng. đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi dạ rồi, cảm, cảm ơn anh. rồi bạn trai đi với ai à, em đi với bà ngoại nuôi à, và một anh cầm hương chào ngoại chào dạ, ngoại con chào bà ngoại ạ dạ cô ờ, dạ. cô Quốc Tường chú Huệ Linh dạ, dạ. ngoại à, đảo thì ờ, nó ở nhà tọ tôi đã sáu bảy năm rồi mà giờ thì cũng tánh tình dễ thương cũng <laughs> cũng hiền hậu bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu mà nó coi tôi thì như nội ngoại bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên biến tới cuộc hôn nhân cô uh, dâu tương lai bên này ngoài thấy làm sao <laughs> à, thì à, cháu này nó cũng à, được cũng à, dễ thương rồi cũng tính tình hiền hậu rồi tôi cũng mong cho hai đứa nó à, biến tới cuộc hôn nhân trăm năm <laughs> hạnh phúc ông ngoại đâu rồi ông ngoại không còn vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho ông ngoại nha dạ, <laughs> dạ cảm dạ, ơn ngoại cảm ơn ngoại thôi bây giờ cho chúng ta tùy... bắt đầu à, mở rào nha hai mở bên rào mặt. ha Lần đầu gặp em à, nước món quà anh tặng em, hy vọng lên sách Dạ em cảm ơn Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh Đó là một hồ cá nhỏ thôi với ba con cá nhỏ xinh Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì à, giống như những ba chú cá này anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc ờ, cảm ơn em à, mốt về dạ. anh bỏ vô thêm hai con cá nữa <laughs> hai con cá của em đúng rồi hai con cá của em dạ theo thời gian sẽ, số lượng cá sẽ tăng lên <laughs> à anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một à. bộ đồ thể thao quay, quay sau lưng em sau lưng là vừa đấy quay em quay sau lưng mặt nữa. kia mặt kia mặt kia kìa à bên này hả à. trời ơi messi hả ừ. thần à, tượng của anh à để nói cái ý nghĩa của cái áo này vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy là thần tượng của anh còn yeah. Dạ. chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay trời ơi sao có nhiều ý nghĩa quá vậy rồi cảm ơn anh lần đầu tiên gặp à, anh em có cảm nhận gì không nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em Ồ, ờ, cảm ơn đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái nhất là cũng nói là vợ mình Nhưng hôm nay à, được hẹn hò với em được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh khi mà có bạn trai em thích bạn trai mình dẫn à, đi chơi đâu không em cũng à, thích đi du lịch dạ yeah. Dạ. yeah. đi phượt không cũng thích hơi lãng mạn một xíu đi phượt ok luôn yeah. Dạ. <laughs> như anh đã biết rồi đó em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi anh thấy có có e ngại hay có vấn đề gì không không sao tại vì anh anh lúc nãy đã nói rồi đó là quá khứ mình cứ nhìn quá khứ đó mình cứ nhìn lại mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa anh có hút thuốc không anh không ờ, còn ờ, nhậu thì sao nhậu thì chỉ uống xã giao thôi còn thường là anh hút lắm bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa nhiều khi yeah. nó dạ. cứ chơi đàn ông nhiều không biết hút thuốc không hút nhậu nữa dạ tại em cũng không thích đàn ông nhậu em có ngại là người ở ờ, quê miền tây không người miền tây thì ờ, theo em được biết với em có bác rồi đó em cũng tiếp xúc nhiều là thường là họ rất là thật thà ừ. anh cũng dạ. nghĩ vậy đó mà cũng uh, sống cũng hòa đồng nữa nếu hôm nay mình hẹn hò ở nhau thì khoảng một năm trở lại anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em để cho dạ. em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu dạ em cũng muốn là anh uh, biểu diễn cái thực tương bóng cho em coi với mọi người đây không dạ anh à, biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy em cũng muốn xem cái à, <laughs> tài năng thể thao của anh như thế nào anh sợ lên đây cũng quá anh tưng không được <laughs> <laughs> có ừ, ừ. có gì em bỏ qua cho anh nha dạ yeah. cho em làm lại cái nữa nha được rồi <laughs> tại vì này khó được rồi đó cái ờ, tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ chàng trai miền tây cũng thật thà ha yeah. Dạ. em hy vọng là sẽ có một tình thật. À, kết thúc có hậu trong buổi hôm nay yeah, dạ, bây giờ yeah. Vâng. À, trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay em có thích cô ấy không rất thích tim em có rung động không em thích hả thật không thật mà thầy em thầy đó <laughs> em gái muốn nói gì với chàng trai này nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những ờ, vui buồn khó khăn trong cuộc sống mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không có bấm nút hay không Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời, Hết gian. thời gian. Rồi, chúc mừng em. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứ Giữ tay thật chặt nha cố gắng em sẽ không bao giờ buồn nữa không bao giờ buồn nha dạ. hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nhé yeah. Dạ. đây là